Ok xin chào tất cả anh em nha Ok mời đọc ơi cho anh em xem đồ Ok anh em ơi Hello miền Hòn ok Và ok anh em hôm nay thì uh, sau trận tống kim hôm nay Thì Khải được uh, top 2 tống kim thì đỡ Khải sâu đồ cho anh em xem Còn đau Khải anh em ơi Nói thiệt hôm nay là trận tống kim hôm nay bị ép FG quá tự động cuối Bị ép tự động cuối anh em tống quá khỏe Hôm nay mình cũng cố gắng lắm luôn anh em Chết liên tục tại vì bị phe thua anh em Ở bên phe thua đánh cảm giác là bị chết liên tục Thì không thể nào mà nhoi đầu lên nói nè Ngóc đầu không nói luôn Đó anh em cho anh em xem trận đồ Chung thì uh, cái đau Khải là Mình cù nhất server đó cù nhất server <laughs> một cái đao ờ, không mát cũng không min nói chung là nói chung là không mát không chung nói chung là đao này min không tọ nên mà đao này thì mang vào thì đạt uh, hiện tại trong tống kim thì đạt hai một đó như khải vừa rồi cái cánh đất ra thì trong tống kim đạt hai một cũng khá ok rồi mà nếu đạt 261 nữa thì càng biên em nếu muốn 261 thì đao phải 393 hoặc là 43 thì mới đạt được uh, 261 tống kim cho anh em đó rồi cũng khải chỉ được 261 thôi rồi một cây uh, ờ, set ăn ban Hồng Mỹ Đó đó nói chung ở bên phe thua là đánh khó lắm anh em ơi phe thắng thì điểm lên vèo vèo e luôn còn phe thua thì ra chết ra chết người ta ép nhà không đánh nổi đây là chết là ờ, chết là tử vong là nô một luôn đó tử vong nô một luôn 33 cao nhất trong này luôn đó. <laughs> đánh độ sắp mạch chịu không nổi rồi tiếp tục đó là bao tay xương tinh bao tay xương tinh này ở video trước khải có ép cho anh em xem rồi bao tay xương tinh ba cấp 9 x đó à, đôi giày vụ áo đôi giày vụ áo thì ở server này được ép bao tay trung tinh đôi giày vụ áo thì đôi giày quần áo nào cũng khá, khá là đẹp anh em ơi nó thật à, nó thiệt thì đôi giày quần áo này của tương đương gọi là gần mắt 97 98 phần trăm rồi nè đó còn bao tay này đỡ nói thì uh, tầm này thì ba cấp trên nít thì nó khoảng tầm 90 phần trăm rồi nè tại vì ép bao tay chỉ mong sao cho ba cấp trên nít là gọi là ok nè còn lại mấy cái dưới thì lên cũng được không lên cũng chả sao tại vì lên thì thêm được vài chục lượt tay nữa hay là vài trăm lượt tay nó cao lắm một hai trăm lượt tay còn không lên nữa thôi thì quan trọng nhất là cái bao tiêu unit đó rồi đến cái đai lưng đai lưng thì hôm qua ép cũng được này mà à, nó biết cái chón 36 36 chón nhưng mà bù lại đôi giày này thì phải được uh, 81 chón thì nói chung cũng đạt chón nha nè cũng đạt chón 80 rồi làm chậm 27 làm à, quên làm, làm chậm 50 phòng thủ 27 nói chung đai lưng này ép cũng ok rồi còn là hai món là phòng thủ lý và phòng thủ lý đó à, ít hôm khải sắm thêm cái áo xương tinh nữa thì có thể tăng thêm tầm 300 đến 500 lực tay nữa nè tùy theo áo mát hay đẹp hay xấu Đấy. thì luôn set đồ khải thì à, hiện tại là 80 chón này nè đó, 80 chón và mà như thế này là 135 chậm 135 chậm đấy 40 40 với đa lần là 130 kèm với nghe 10 thì có thể là 165 chậm đó sẽ đổi thôi nè phi dân hôm nay thiếu phi phong kỹ năng một cấp này có một cái phi phong kỹ năng một cấp nữa là hơi bị ngon luôn nè đó rồi ok cho nam anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video khả một like chia sẻ cho anh em ơi đó lâu rồi mà đánh thống kim nói chung là hôm nay thì điểm điểm của khải đây đó nhiều anh em cũng chưa biết điểm khải đó khải lực tây khải thì uh, 11 canh năm gần 11 canh năm tăng kiểu này là tăng uh, 64 nha năm 6 chút mạnh và 4 chân khí 64 còn lại bên này đó chân phái này rồi skin này thiếu một cái phi phong kiểu này nữa thằng thao lên lên cấp lên ngon nữa nay bực nào kia đến một cấp đó tài này đang sở hữu cho khả năng là ba kỹ năng vốn có nè càng khôn hai cấp và kỹ năng một cấp từ mặt nạ rồi anh em xem đừng quên nữa làm like chia sẻ ủng hộ chơi nam ơi À, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha Nam Nói chung thì Khải hay livestream vào lúc 7 giờ tối hoặc là 7 giờ tối hơn hàng ngày Và video hàng ngày thì Khải sẽ up vào lúc à, 11 giờ 15 phút nha Nam Anh em nào mà có thích thì đừng quên đỡ lại cho Khải một đăng ký kênh ủng hộ chơi nha Nam ơi Trên fanpage cũng như là kênh youtube nha mọi người Cảm ơn em rất nhiều nha Chúc anh em một à, buổi xem video vui vẻ nha